thì mình thấy cuộc sống nó may mắn và những cái gì nó cũng công việc nó đều thuận lợi may mắn thì từ đó bắt đầu mình cũng có niềm tin thì mình nghĩ rằng tất cả những người từ, từ thời trước từ thế hệ trước từ thời vua chúa họ cũng đã dùng và họ cảm nhận điều đó nên người ta mới dùng họ chi một số tiền khủng để mình chơi chậm này à, vì vậy rất là hiệu quả thì cái đoạn này kỳ đang không thể nói được như thế nào cụ thể nào bởi vì đây là liên quan đến từng cá nhân của mỗi người ai dùng thử và tự cảm nhận và đã có bao nhiêu thế hệ bao nhiêu thời bao nhiêu đời cho nên là quý khách hãy dùng thử và cảm nhận và trải nghiệm có thể dùng tầm năm bảy bữa một tháng là chúng ta sẽ đánh giá rồi và bây giờ thưởng thức thưởng thức thưởng thức hưởng thụ vô cùng dễ chịu vô cùng thoải mái